Hello, hello, xin chào anh chị em. À, trong buổi tối hôm nay chúng ta lại tiếp tục chia sẻ về về góc nhìn về thị trường chung. À, thị trường chung khi mà chúng ta giao dịch trong cái giai đoạn sideways thì làm sao để chúng ta chữa, lựa chọn được cái cổ phiếu tốt nhất? Có cách nào chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu tốt trong cái dạng sideways? Bởi phần phần lớn để chúng ta kiếm được tiền lợi nhuận trong cái vùng sideways biến động biên độ hẹp này là rất khó và phần lớn anh chị em khi mà đầu tư trong cái vùng này thì đều có một cảm giác đó là lo lắng bất ai bao nhiêu anh chị em đã thấy cảm giác là khi mà chúng ta giao dịch trong cái vùng này chúng ta lo lắng bất an thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ comment số 1 để chúng ta tương tác với nhau tức là cái việc mà thị trường nó bất mất phương hướng nó lên được một vài phiên nó lại xuống lên vài phiên lại xuống nên dẫn đến là chúng ta không biết rằng là thực sự là nó đang điều chỉnh hay là không điều chỉnh à, ngoài kia thì có một vài các chuyên gia thì bảo là thị trường bắt đầu nó đạt hai đỉnh hoặc là thị trường nó đang rất là xấu và các công ty chứng khoán thì hôm thì nó lên thì bảo là tiếp tục ngày mai lên nhưng hôm nó xuống thì bảo tiếp tục thị trường điều chỉnh à, tuy nhiên thì có một số anh chị em thì kiếm được rất nhiều tiền còn một số anh chị em thì gần như là không có lợi nhuận và thực sự là có thể là đứng ngoài và khi anh chị em đứng ngoài thì thị trường bắt đầu nó bước vào với đợt tăng rất mạnh thì lúc đó chúng ta gần như là bị bỏ rơi bao nhiêu anh chị em thấy cái việc mà có thể chúng ta sẽ bị bỏ rơi trong một hai phiên tới thì hãy comment số 2 hello comment ạ à, hãy comment ạ à. tức là chúng ta sẽ thấy là chúng ta bị bỏ rơi bởi vì khi mà Dũng chia sẻ những cái thông tin đó là gì ạ à? chúng ta gọi là những cái nơ nới lỏng về cái biên độ tức là nới lỏng về cái cái cái lô cổ phiếu từ bao nhiêu 100 lên 1000 thì vừa rồi là không nới lỏng nữa cái thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là buổi chiều thì gần như giao dịch rất là khó khăn đúng không và tất cả những điều đó làm cho chúng ta thấy rằng là rất là bất an thế bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là có cách nào để chúng ta có vẫn thể kiếm được cái thành quả lợi nhuận mà à, chúng ta để không phải lo lắng không phải bất an không phải uh, mệt mỏi đúng không thế thì cái điều này nghe vẻ vô lý uh, có một hệ thống đầu tư đó là hệ thống đầu tư VSA thường thì các bạn sẽ nắm được cái cái toàn bộ cái sự vận động của cổ phiếu toàn bộ cái sự vận động của các big boy họ vận động ra sao họ biết là cổ phiếu sẽ nó diễn ra như thế nào và chính cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái góc nhìn là cổ phiếu chúng ta đang ở cái giai đoạn nào trên thị trường phần lớn mọi người sẽ không biết điều này bởi vì họ thường là có thể vào cái những cái zoom giúp và Dũng tin chắc rằng có thể Dũng khi mà Dũng nói chia sẻ ở đây thì có rất nhiều anh chị em đặc biệt là anh chị em làm trong lĩnh vực uh, uh, môi giới chứng khoán như Dũng Dũng là một môi giới chứng khoán nên trước khi mà uh, Dũng chuyển sang lĩnh vực đào tạo chuyên nghiệp thì Dũng làm môi giới chứng khoán gần 10 năm anh chị em ạ thì cái cái việc mà khi mà đưa ra những cái nhận định về thị trường á, thì đa phần cái độ chính xác nó sẽ không cao bởi vì thứ nhất là thường thì không phải kiến thức ai cũng ở mức độ cao phần lớn là chúng ta không phải đến mức độ cao cái thứ hai là cái việc và trình độ giữa cái nhà đầu tư và các uh, môi giới khác nhau phần lớn nhà đầu tư thì không biết gì kể cả à, chúng ta thấy là cái những anh chị em là môi giới thì cũng có thể có những người rất là giỏi nhưng cái việc mà trình độ cao nên cái phản ứng nó là khác nhau cái phản ứng giữa một cái quyết định cùng một cổ phiếu chẳng hạn thế cùng cổ phiếu DGC thì cũng có một số anh chị em thì bảo là bán sớm tức là được 10 15 phần trăm có một số anh chị em thì bảo là có thể để đến 100 thậm chí là nhiều hơn trăm một trăm để bán thế thì vấn đề ở đây đó là do cái gì ạ do cái tầm hiểu biết của chúng ta ở đâu quyết định chúng ta ở đâu thì cho chúng ta biết rằng lợi nhuận chúng ta ở đâu cùng một cái mẫu hình như có mẫu mẫu hình thì Dũng bảo anh chị em là đầu tư chỉ lãi hai phần trăm thôi cùng cổ phiếu đó nhưng với cái việc nhà đầu tư có một cái tầm cao hơn thì Dũng bảo để khoảng độ uh, ờ, 50 thậm chí 100 phần trăm anh chị em có hiểu điều đó tức là một cái mẫu hình giả sử như là ở trong hệ thống của Dũng có một cái mẫu hình đó là VSA đó là mẫu hình à, Dũng gọi là mô hình DRS là cái mẫu hình đấy mà Dũng nghiên cứu ra trong cái năm 2012 thì trong quá trình à, đầu tiên khi nghiên cứu thì cái lúc đó thì cái việc mà mình không tự tin vào cái mô hình đó nên cái việc mà mình đưa ra quyết định chỉ chốt lợi nhuận khi mà cổ phiếu tăng khoảng 20 đến 25 phần trăm là mình sẽ không tham gia nữa nhưng tuy nhiên có một vài cổ phiếu thì nó tăng lên đến 100% và mình không không hiểu tại sao như vậy thì trong quá trình nghiên cứu thì Dũng đã nhận ra một cái rằng cùng là mẫu hình nhưng có những cổ phiếu nó chỉ chạy khoảng 20% thôi có những cổ phiếu nó chạy được nhiều hơn phần trăm thì mình phải có một cái gì để đo lường đánh giá được tại sao như vậy thì trước khi mà chúng ta chia sẻ thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái à, cái à, cái góc nhìn về để nhà đầu tư thành công thì chúng ta cần có một số các bước như sau ở ờ, trước khi anh chị em tham gia mua cổ phiếu tham gia đầu tư cổ phiếu thì uh, bất cứ nhà đầu tư nào thành công thì chúng ta phải chuẩn bị vào tối hôm trước anh chị em ạ chúng ta cần phải chuẩn bị vào kế hoạch từ tối hôm trước một cái cổ phiếu nào giống như hôm nay khi mà Dũng chia sẻ anh chị em là Dũng đã chuẩn bị kế hoạch cổ phiếu nào ngày mai cho nó chạy rồi cái cổ phiếu nào ngày mai nó có thể tăng tốc ngày mai nó có thể chạy được thì Dũng đã chuẩn bị kế hoạch trước cho nó trước một ngày ở trước ờ, cái buổi tối hôm trước sau khi chuẩn bị cái kế hoạch để tham gia cổ phiếu đó thì nó sẽ có để thời điểm mua thông thường các cổ phiếu mà nó có thể đạt được cái tiêu chí mua là trong khung thời gian từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi bạn nhé trong khung thời gian từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi vậy mua số lượng bao nhiêu này cái phần trăm từ cái nền giá bao nhiêu là cần phải có kế hoạch trước nhé phải có kế hoạch trước để chúng ta mua đấy sau khi mua xong chúng ta đủ vị thế thì bước tiếp theo không phải là bước ngồi cầu nguyện để mong cho cổ phiếu tăng mà bước thứ hai là chúng ta cần phải đưa ra một cái kế hoạch đó là giảm thiểu rủi ro nếu cổ phiếu vi phạm không phải tất cả cổ phiếu bạn mua 100% nó đạt lợi nhuận hết mà nó vẫn có khoảng 3 đến 4% là những cổ phiếu có thể bị fail mẫu hình nha. 3 đến 40% có cổ phiếu bị fail mẫu hình. Nên chính vì vậy cắt lót là một trong chiến lược quan trọng nhất của tất cả các thiên tài chứng khoán những thiên tài bất cứ thiên tài nào họ cùng phải có chiến lược cắt lót kể cả chiến lược cắt lót của Warren Buffett ông cũng đều có chiến lược cắt lót nên đầu tiên các bạn cần phải có một cái chiến lược cắt lót trước tức là giảm thiểu rủi ro trước sau khi các bạn đưa ra được chiến lược cắt lót thì bạn mới có bước thứ hai bạn mới giờ xem là nếu trong trường hợp thuận lợi thì bạn bán ra khi nào bạn phải có một kế hoạch trong cái bộ óc óc phải trước trước khi mà các bạn đưa ra cái quyết định đầu tư tại vì nếu bạn phần lớn anh chị em không có kế hoạch trước thì các bạn sẽ thấy rằng là đầu tư nó rất là mệt mỏi nên gần như các cổ phiếu mà Dũng mua Dũng biết khi nào nó chạy khi nào nó kết thúc và khi nào nó gì ạ tham gia mua gần như cái khả năng đó là khả năng rất là cao nếu bạn thấy là những cái cổ phiếu Dũng nói cái là lên nói cái là hôm trước hôm sau lên đấy là sự khác nhau giữa nhà đầu tư bình thường và nhà đầu tư chúng ta gọi là những là nhà đầu tư khác biệt à, ok thế thì câu chuyện ở đây nó là gì ạ câu chuyện ở đây là sau khi bạn đã nắm được cái gì ạ nắm được cái kế hoạch rồi thì bắt đầu bạn tham gia thì chúng ta thì ạ dành thời gian để quan sát thế thế nào là dành thời gian quan sát bạn không phải dành thời gian suốt ngày để ý bảng điện tử cái điều đó nó sẽ mất thời gian mất thời gian mà bạn chỉ cần là quan sát xem là cái sự biến động nó nó có đu đi đúng hướng bạn thôi trong trường hợp khi một cổ phiếu nó vẫn đi đúng hướng mà chỉ quan sát thỉnh thoảng bạn có thể dành một chút thời gian để ngó thôi thực tế có thể có nhiều hôm Dũng không cần ngó cổ phiếu nhưng Dũng vẫn biết rằng cổ phiếu của Dũng nó chạy như thế nào nên đấy là cả một cái ở cấp độ cao hơn thì khi mà bạn thấy có những cái hành vi để quan sát xem mà cổ phiếu mình có thể chốt lợi nhuận 20% hay là 30% hoặc là thậm chí là có thể những cổ phiếu chốt đến 100 thậm chí là hơn 100% thì tùy thuộc vào cái cổ phiếu của bạn đang chạy như thế nào có thể nó đang chạy như thế nào có cái trình cổ phiếu mà nó đang chạy như thế nào chúng ta cần phải biết giả sử những cái cổ phiếu như này nó đang chạy ở giai đoạn nào đấy, đấy là cái chúng ta cần lưu ý thì đấy đấy là những cái lý do thế thì trước khi mà chúng ta nói về cái thị trường để chúng ta nhìn thấy cách để chúng ta chọn sideways thì đây là một cái biểu đồ mà các bạn thấy rằng trong cái hệ thống phương pháp đầu tư VSA thì chúng ta thấy là nó để làm cái hệ thống mà giúp cho các nhà đầu tư chúng ta là đầu tiên là chúng ta thấy là tự tin thứ hai chúng ta hiểu về bản chất cổ phiếu phải hiểu về bản chất cổ phiếu bản chất của nó là gì thứ ba là chúng ta gì ạ khi chúng ta hiểu về bản chất của nó thì chúng ta mới có thể có một cái niềm tin chắc chắn là cổ phiếu sẽ vận động như nào thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu đơn giản như này đây là một cái mẫu hình mà anh chị em có thể nhìn thấy rõ đấy ạ thì ở đây các anh em thì em có thể hiểu rõ rằng một cái cổ phiếu khi mà nó nó tăng tốc nó tạo đỉnh đây là một quá trình tăng tốc tạo đỉnh đây là cái quá trình thế có những cổ phiếu thì nó gì ạ chúng ta gọi là tái tích lũy nha các bạn nhé có những cổ phiếu thì nó tái tích lũy Đấy, tái tích lũy và việc mà các nhà đầu tư trong quá trình tái tích lũy ở trong cái dạng tích lũy này các bạn nhìn thấy này nó hơi mờ chút ạ thì có thể có nhiều nhà đầu tư khi mà họ đeo bám ở vùng này tức là chúng ta gọi là mua ở vùng này thì nó sẽ dẫn đến một cái chuyện là nó bị uh, rơi gãy cái vùng hỗ trợ này Đấy. khi nó rơi gãy cái vùng hỗ trợ này thì nó xuất hiện một cái phiên pinh tức là nó giảm rất mạnh nó giống như giảm sàn giảm sâu lắm sau đó thì nó kéo lên chúng ta gọi là pinh thì sau khi giảm pin nó kéo lên như này thì cổ phiếu có thể nó bước vào một giai đoạn tăng rất là mạnh nha nó bước vào một giai đoạn tăng rất mạnh khi bình thường thì bạn có thể mua ở giai đoạn khi xuất hiện pin này đây chúng ta gọi là giai đoạn GAC tức là một những cái phiên khối lượng lớn và giá tăng mạnh sau khi bạn mua ở giai đoạn khối lượng lớn và giá tăng mạnh rồi thì nó lại tiếp tục xuất hiện một cái vùng trên cái vùng kháng cự đây đây là kháng cự rất mạnh là gọi là PLS PLS trong VSA được hiểu là cái vùng biên độ hẹp dần nha PLS trong VSA là bạn có thể hiểu là cái biên độ hẹp dần giống như bạn bắt một khăn mặt lần đầu tiên bạn bắt được một lượng nước rất là lớn lần thứ hai bạn bắt ít hơn khi bạn bắt lần thứ ba lần thứ tư thậm chí có thể lần thứ năm thì cái lượng nước mà trong cái khăn mặt của bạn hết bị cạn kiệt khô có thể khăn mặt nó bị khô thì nó giống như các big boy họ kéo lên họ rũ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ đến lúc mà không còn một ai nữa nó giống như là vắt cái số lượng nước trong cái khăn các bạn có hiểu hình dung được đấy không ạ hello các bạn nào có hình dung được cái cái mà dũng mô tả không tức là các bạn thấy là cái việc mà vắt cho toàn bộ cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ hết ở trong thị trường thì lúc đó cổ phiếu gần như tự động tăng à, tự động tăng thì có một câu chuyện là khi mà cổ phiếu bắt đầu khi nó vắt xong đấy khi vắt xong ở đây các bạn nhìn ạ thì lúc đấy cổ phiếu bắt đầu tự động tăng đây vắt xong thì cổ phiếu bắt đầu tăng tốc rất là mạnh thì các bạn hiểu đơn giản này với các nhà đầu tư ở đây đấy với các nhà đầu tư ở đây với các nhà đầu tư ở đây thì cái việc mà việc họ không mua ở đây họ bán ra đây thì có họ có xu hướng là mua ở phía trên này họ có xu hướng mua ở phía trên này họ sẽ có xu hướng để tranh nhau để tham gia mua ở vùng này tại sao lại như vậy à, câu hỏi cái này rất là hay tại sao lại như vậy thế anh chị em thế thì hôm nay Dũng có một câu chuyện đó là gì ạ khi mà Dũng tham tức là đi à, đến một cái quán cà phê ấy, thì cái quán cà phê đấy nó có cái buổi ăn trưa thế thì cái buổi ăn trưa đó nó diễn ra như này từ thời gian thời điểm mà ăn trưa đó thì lúc đấy là khoảng độ rất là hơn 11 giờ lúc ấy rất là vắng thì Dũng bảo là mọi người đi ăn trưa thế thì thời điểm ăn trưa đó thì có số lượng rất là ít người nên ăn cảm giác là rất là thoải mái thế thì cái việc mà ăn thời điểm đó thì chúng ta thấy là chúng ta lựa chọn bất cứ cái món ăn nào chúng ta dễ dàng giống như là khi mà chúng ta mua vào đúng thời điểm ấy, thì chúng ta lựa chọn bất cứ cổ phiếu nào vừa rẻ giá rẻ chúng ta giống như các món ngon ấy. thì trong trường hợp lúc đấy chúng ta lựa chọn rất là tốt nhưng khi bắt đầu càng ngày càng trưa thì bắt đầu số lượng người ta đi ăn càng nhiều và số lượng nó giống như cổ phiếu số lượng bắt đầu nó càng ngày càng khan hiếm nên thực tế là bắt buộc là chúng ta cần phải là ăn thì như nhiều món ăn nó không tốt đúng không ạ mà chúng ta lại chen nhóc chen chúc để chúng ta gì ạ có thể mua được thì ở trong cổ phiếu trong cái giai đoạn mà nó tăng tốc này này các bạn thấy là bắt đầu nhà đầu tư chen chúc để mua cổ phiếu giá cao nha mua chen chúc mua rồi tại vì cái lượng nhà đầu tư nó khan hiếm cái lượng cổ phiếu nó khan hiếm nó và bắt đầu chúng ta chen chúc để mua được cổ phiếu giá cao nên chính vậy nó đẩy cho giá cổ phiếu nó tăng rất mạnh đấy nó đẩy giá cổ phiếu rất mạnh và lúc này thì sao lúc này thì lúc này thì cái lượng cổ phiếu từ các big boy họ nắm giữ ở trước họ bắt đầu cho chúng ta ăn dần cho chúng ta ăn no và cho chúng ta gì ạ cảm giác chúng ta thấy là đủ thì thôi khi mà chúng ta ăn no ăn đủ thì thôi thì điều gì sẽ diễn ra thì khi mà ăn đủ rồi họ đã bán hết rồi rồi thì cổ phiếu bắt đầu giao dốc xuống và phần lớn anh chị em sẽ là những nạn nhân xấu số và lúc này chúng ta biết rằng là tại sao cổ phiếu nó cứ vẫn vận động như vậy nó vẫn tiếp tục như vậy hết chu kỳ này đến chu kỳ khác vậy anh chị em đã hiểu vì sao chúng ta luôn luôn là những nạn nhân trong bất cứ một cái chu kỳ nào thị trường vậy bây có cách nào để chúng ta có thể khắc phục điều đó à, có cách nào để chúng ta khắc phục điều đó thì chúng biết rằng là trong đầu tư chứng khoán thì không phải ai cũng có thể có biết cách để chúng ta biết được thị trường nó vận động như nào à, thế đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy một cái biểu đồ như này các bạn nhìn thấy không ạ hello các bạn thấy không ạ và bao nhiêu trong số các bạn đây thấy là cổ phiếu này là tiếp tục tăng thì comment cho Dũng số 1 còn bao nhiêu các bạn thấy là cổ phiếu này nó kết thúc rồi vì nó chạy quá cao thì comment số 2 chúng ta có thể trước khi mà chúng ta phân tích một vài cổ phiếu theo chiến lược beta như vậy để các bạn bạn thấy rằng là việc mà chúng ta biết chúng ta lựa chọn cổ phiếu rất là đơn giản nha yeah. được cổ, chọn cổ phiếu rất là đơn giản chứ không phải là anh chị em vẫn mua theo những cái mà chúng ta cảm giác như là phải vào ai đó nói là cổ phiếu này tốt không có chuyện đó tốt hay xấu nó do gì ạ trình độ chúng ta đang ở đâu đấy cái vấn đề trình độ chúng ta đang ở đâu thì nó sẽ tạo ra tốt xấu thế thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn ở đây các anh chị em có thể quan sát một cái góc độ nào đó thì anh chị em thấy là bình thường cổ phiếu nó đang đi ngang đây anh chị em thấy không nó đang đi ngang như này đấy, thì toàn bộ cái đoạn mà nó rút bỏ toàn bộ cái kênh này. đấy nó rút bỏ toàn bộ kênh thì chúng ta gọi cái này là cái pin pin là cái quá trình tích cái quá trình tích lũy này thì khá nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nha rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ nhà đầu tư chúng ta gọi là những nhà đầu tư mà họ tham gia ở trên lĩnh vực này thì cái việc mà bị rũ bỏ rũ bỏ đấy ạ việc quyền rũ bỏ rũ hết các nhà đầu tư rồi và với chúng ta gọi là phiên pinh và kéo rũ hết xả hết sau kéo lên thì đây chính là một cái trạng thái là nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bị hết ra khỏi thị trường việc nhà đầu tư nhỏ lẻ hết ra thị trường thì cái quá trình tích lũy ở đây là một cái quá trình tích lũy cần thiết hay chúng ta gọi có những cái test không này thì đây chính là cái điểm mua nếu bạn mua cổ phiếu ở giá bao nhiêu 30 khoảng 30 thì đến bây giờ chúng ta lấy là 36 thì bạn lãi khoảng bao nhiêu phần trăm ạ hello bạn nếu bạn mua giả sử bạn mua ở cái phiên này đơn giản thôi bạn mua ở 36 thì cổ phiếu này bạn lãi vào nhiêu trăm và cái việc ở vùng này mọi người có thể quan sát cho Dũng đó là vùng gì đúng không ạ anh chị em có thể quan sát cho Dũng nó là vùng gì nếu mà Dũng cái, cái chiến lược mà Dũng vừa chia sẻ nó là vùng gì đúng không ạ hello tức khi mà chúng ta nhìn lên trên cái vùng này nó là vùng gì ạ tức là đây là cái điểm mua đầu tiên một cổ phiếu tích lũy rất dài như này à, và nó có điểm mua đầu tiên sau khi đến điểm mua đầu tiên thì nó lại tiếp tục tạo ra một cái nền tích lũy thì trong một cái VSA chúng ta cần phải biết rằng cái cái này nó hình thành kiểu gì chúng ta phải biết nó là gì à, anh, anh chị em rất nhiều anh chị em đã chỉ ra được nó là cái diện nó là một cái vùng vắt khăn mặt đúng không nó cái vùng mà biến động thu hẹp đây đến cái biến biến động như này thì cái việc biến động như này nó sẽ gì ạ nó cần thời gian để để thu hút thu gom tất cả các gì ạ cổ phiếu trước khi nó lại tiếp tục tăng chẳng hạn nếu cổ phiếu này từ vùng này nó tăng khoảng độ 20 phần trăm nữa thì bạn sẽ biết rằng bạn lợi nhuận bao nhiêu từ cái vùng này để tạo ra 2 phần trăm thì lợi nhuận của bạn đã là 44 phần trăm trong thời gian rất là ngắn khoảng độ bao nhiêu chúng ta khoảng độ 2 tháng anh chị em thấy khoảng 2 tháng chúng ta sẽ kiếm được cái lợi nhuận khoảng 44 phần trăm thì rõ ràng là việc đây là một cái chiến lược rất là khôn ngoan và chúng ta chỉ cần sử dụng margin một chút nữa là chúng ta đã con số khác rồi đấy trong trường hợp anh chị em sử dụng margin còn một số anh chị em thì chúng ta thấy là một năm chúng ta chỉ còn hai vòng như này thôi là lợi nhuận của chúng ta đã 100 trăm rồi nó có gì không có gì gọi là phức tạp cả quan trọng là chúng ta cần phải đợi thì trong đầu tư chiến lược đầu tư đó là chiến lược gì kiên nhẫn đợi anh chị phải kiên nhẫn đợi nó giống như chúng ta thấy là uh, có một cái loại loài loài gì ạ cái loài loài báo loài báo là loài nó tốc độ nó tăng nó nó nó nó, nó, nó chạy rất là nhanh loài báo nó chạy gần như là nhanh nhất trong tất cả các loài nhưng nếu chúng ta để ý một chút là cái loài báo nó săn mồi ấy, nếu nó săn một cái con um, bê non hoặc là săn đàn đàn cừu bất cứ cái loại động vật nào gọi là cọng cỏ thì cái việc mà nó phải đợi có thể nó đợi hàng giờ đợi hàng nhiều giờ để nó tiếp xúc con mồi đến khi cái khoảng cách nó gần nhất thì nó mới tấn công đấy là cái đầu tiên chúng ta đấy thì có rất nhiều nhà đầu tư khi mà mua cổ phiếu thì họ chả biết cổ phiếu tốt hay xấu là họ cứ mua và thậm chí là khoảng cách họ rất xa với cổ phiếu khi nó chạy họ mua vậy bao nhiêu anh chị em thấy rằng là chúng ta cũng thấy rằng cái việc mà sử dụng chiến lược con báo vình mồi tức là con báo rình mồi nó tiếp xúc với con mồi ở mức gần nhất thì cái xác suất thành công là cao nhất anh chị em có hiểu điều không tức cái xác suất để thành công cao nhất là nó phải đợi đến khi mà nó tiếp xúc đến cái vùng hỗ trợ kháng cự yếu nhất tức là cả cái vùng hỗ trợ vùng hỗ trợ mạnh nhất và kháng cự yếu nhất cái vùng hỗ trợ mạnh và kháng cự yếu tức là khi mà hỗ trợ mạnh thì khả năng chúng ta bị thua lỗ là rất thấp còn kháng cự yếu là cái khả năng cổ phiếu tăng tốc rồi rất là mạnh một là lỗ thấp kháng cự mạnh thì đây là chiến lược mà chúng ta thấy là rõ ràng là không phải rủi ro đúng không nó là diện chiến lược mà chúng ta là đầu tư lợi nhuận cao nhưng rủi ro lại thấp nhất anh chị em có hiểu điều đó tức là đầu tư rủi ro ít nhưng lợi nhuận lại cao nhất thậm chí nó phải gấp ừ, Vâng, à, nói thì các bạn không tin nhiều hàng hàng trăm lần hàng nghìn lần chiến lược đầu tư giá trị đấy tức là cái chiến lược đầu tư tăng trưởng kết hợp với VNA nó có thể lợi lợi nhuận nếu anh chị em nào mà biết cách dạ, hoặc là chúng ta có thể sử dụng margin kỷ luật và hiểu rõ được nguyên lý thì chúng ta thấy rằng để đạt lợi nhuận hàng cấp hàng trăm lần hàng nghìn lần dạ, cái chiến lược đầu tư giá trị đó là điều chắc chắn thế thì ở đây các bạn biết rằng là cái chiến lược đầu tư giá trị thì họ gì ạ họ sẽ không mua cổ phiếu họ mua thấy cổ phiếu nó rẻ nhưng cái chiến lược này thì họ phải đợi phải dình phải dình đến lúc mà cổ phiếu tức là cái con mồi nó xuất hiện và lúc mà rủi ro là thấp nhất và lúc đấy nó bước vào một chu kỳ tăng thì nó mới tham gia thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là đây là các bạn Dũng sẽ nói cho các bạn cách để các bạn có thể đây khi mà cổ phiếu này sau khi nó lên đến đây thì nó sẽ có một cái quá trình biên độ thu hẹp việc biên độ thu hẹp này các bạn nhớ nhá việc biên độ thu hẹp này đó, việc biên độ thu hẹp này đó, nó lên này biên độ khả năng phân phối đấy thấp thì cái việc mà gì ạ nó tiếp tục phát kiệt cái nguồn cung trước khi nó bước vào một nhịp tăng tiếp theo thì bạn có thể mua thêm vào cái cái phiên này thì đây chính là chiến lược để giúp cho bạn gia tăng lợi nhuận bạn mua ở đây rồi cái khả năng bị thua lỗ phải rơi xuống rất là thấp thì chúng ta lại tiếp tục mua thêm ở đây và chúng ta sẽ có một cái khoản lợi nhuận đó là lợi nhuận kép không những bạn đã có lợi nhuận ở đây là bao nhiêu là và sử bạn mua một tỷ ở đây thì đến đây bạn có một cái số lượng dạng đấy lợi 20 phần trăm và bạn tiếp tục tiếp tục mua thêm khoảng 500 triệu ở đây thì bạn sẽ có một tỷ rưỡi và 20 phần trăm cộng với bao nhiêu cộng với 500 triệu để bằng con 700 triệu thì cái việc mà bạn gia tăng quy mô ở đây thì cái việc để tạo ra một cái lợi nhuận khổng lồ trong một thời gian rất ngắn nếu bạn có thể hiểu được cái hệ thống này và cách mà chúng ta gọi là đầu tư nó mà là nghệ thuật bạn đâu đầu tư nó là nghệ thuật chứ không phải là đầu tư nó là gì là chúng ta cứ hùng hục và chúng ta mua cổ phiếu theo kiểu như là à, anh ơi cho em phím con này con này tốt hay không thì đấy là cái mà chúng ta sẽ biết rằng là tại sao chúng ta như vậy và một vài cổ phiếu khác anh chị em thấy rằng là Dũng áp dụng chiến lược này trong suốt quá trình đầu tư và cũng đã có những cái bạn mà đã tham gia chương trình của Dũng tức là cái năm 2017 là tăng 2.000 phần trăm và giai đoạn vừa rồi cũng đã có những bạn đạt 6 700 phần trăm chứ không phải là con số tầm thường nếu mà nói về tất cả hệ thống khác vì con số đó nó làm cho chúng ta gọi là có thể chúng ta sẽ nói là chém gió hay là một cái điều gì đó nhưng cái việc mà đầu tiên là chúng ta cần phải đầu tư nếu chúng ta đặt cho mình một cái chiến lược cụ thể rõ ràng thì chúng ta sẽ có thể có làm được bất cứ cái điều gì đấy là điều chắc chắn thế thì ở đây Dũng sẽ hướng dẫn cho các bạn một số các Ờ, kỹ năng để các bạn có thể thấy được là tại sao những cái cổ phiếu mà Dũng đưa ra nó đều có những cái kết quả vượt trội so với tất cả các hệ thống khác thế thì chúng ta lại tiếp tục nói về một cổ phiếu nữa để anh chị em có thể thấy rằng là nó lại tiếp tục cũng xảy ra một cái tình trạng như vậy cổ phiếu thứ hai anh chị em có thể thấy rằng là là một cái cổ phiếu trong cái nhóm này đấy chúng ta thấy là khi mà cổ phiếu này các bạn nhìn đấy các bạn có theo dõi được kia không ạ Đấy, các bạn thấy là đây là một cái cổ phiếu mà nó cũng tăng rất là mạnh trong cái đợt vừa rồi cái việc mà quá nhiều nhà đầu tư đeo bám đây đây là rất nhiều nhà đầu tư đeo bám đây thì cái việc cổ phiếu này bị rũ bỏ chuyện tất yếu xảy ra vâng rũ bỏ khi nó rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư gọi là đeo bám ở trên vùng này thì đây là cái vùng xác nhận chúng ta gọi đây là vùng xác nhận thời điểm này nếu bạn mua cổ phiếu khoảng độ 24 25 này thì đến thời điểm này cổ phiếu đạt khoảng 28 như là 28 tức là chúng ta có là ba giá tức là cái cổ phiếu này chưa gì ạ ba giá thì cái tỷ lệ nó vẫn là hơn 10 phần trăm thế thì nếu cổ phiếu này chúng ta biết rằng là cái việc mà những cái cổ phiếu này nó tích lũy này sau là tiếp tục lũy và cái khả năng khi mà nó bước vào một chu kỳ tăng đây là những cái khối lượng khổng lồ khả năng nó tích lũy và bước chu kỳ tăng thì nó là rất là cao nên chính vì vậy thì chúng ta biết rằng là lựa chọn những cổ phiếu thời điểm này và những thời điểm này thì cái độ rủi ro chúng ta sẽ là thấp hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta mua cổ phiếu nó đang ở trong giai đoạn tích lũy đi xuống bởi vì khi nó đi lên thì thường các cổ phiếu nó phải kết thúc chu kỳ nó mới gì ạ kết thúc chu kỳ và mới chỉ chạy nước rút thì nó mới kết thúc và đây là lý do vì sao chúng ta cần phải nắm rõ được và chúng ta hôm nay chúng ta thấy có những cái cổ phiếu như cổ phiếu ACB đây là cái điểm mà chúng ta gọi là những điểm mà bạn có thể mua ở đây và chúng ta biết là cái khối lượng cổ phiếu ACB được bán ra ngoài khi mà một cái quỹ thoái vốn nó không ảnh hưởng đến cái cổ phiếu này không ảnh hưởng cổ phiếu này bởi vì thực ra những cái đợt bán thoái vốn là nó đã có kế hoạch trước rồi các bạn ạ nó có kế hoạch trước rồi nên chính vì vậy nó không ảnh hưởng đấy là cái đầu tiên thứ hai chúng ta sẽ có thể hiểu đơn giản đó là những cái cái cổ phiếu như cơ giả sử như bạn có một cổ phiếu mic thế thì cái cổ phiếu này bạn cũng mua được không thì giả sử như bạn có thể tham gia ở cái vùng này thì Dũng chưa cần biết là cái cổ phiếu này thành công hay không nhưng độ rủi ro của bạn sẽ thấp hơn rất nhiều bởi vì khi một cổ phiếu nó bị rũ toàn bộ ở trong cái nhịp này ra rồi và khi nó kéo lên đây là quá trình kéo lên thì cái việc mà nó, nó test lại kiểm tra những cái đợt đây chúng ta gọi những cái đợt kiểm tra phát kiệt cung và khối lượng cổ phiếu không ra thì cái sự xác nhận với khối lượng bùng nổ như này thì cái điểm mua này là an toàn nhất và khi bạn mua cái điểm mua này thì khoảng độ 7 đến 80 phần trăm là cổ phiếu tăng tốc 7 đến 80 phần trăm cổ phiếu tăng tốc và bạn sẽ có cái cơ hội để thành công khả năng mà bị gãy về cái vùng này với những cổ phiếu mà nó đã có nguồn cung thấp như này là rất thấp đấy là cái điều đầu tiên để cho các bạn hiểu rõ rằng tại sao bạn cần phải nắm rõ được cổ phiếu thứ hai hôm nay bạn cũng thấy rằng là uh, có những cái thể các bạn sẽ thấy là khi mà Dũng chia sẻ cái nhóm cổ phiếu này thì đặc trưng các bạn sẽ nhìn thấy là đây là cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu gì ạ DND nếu nói về nó vào cái tiêu chí về tăng trưởng thì Dũng sẽ không cho tiêu chí tăng trưởng thì nhóm nhóm cổ phiếu phiếu này Dũng nếu trong trường hợp mà lướt sóng Dũng chỉ lướt sóng ngắn thôi anh chị em biết vì sao ở khi mà cổ phiếu DRC nó là bất động sản nhưng thực tế nó là nó kinh doanh một cái mảng nó là gì ạ mảng về đầu tư tài chính cái mảng này là mảng rất là gì ạ nó không có nó không minh bạch anh chị em có nghĩ có bao nhiêu nghĩa là cái cổ phiếu này khi mà nó nó đầu tư tài chính thì thực sự là nếu chúng ta đọc báo cáo tài chính là nó sẽ không rõ ràng đúng không cái mảng của bạn nên chính vì vậy thì nếu anh chị ai đó mà khi mà nhận thấy là Dũng phân tích cái cổ phiếu này thì anh chị em sẽ thấy là tại sao ông này lại đưa cổ phiếu này làm vào làm gì có phải không hello anh chị em comment nhé tức là cái một cổ phiếu mà nó có báo cáo tài chính này hay nó đã đầu tư tài chính khá là nhiều và khi nó hoạch toán nếu anh chị em đọc cái báo cáo tài chính nó hoạch toán rất là nếu bình thường chúng ta gọi là mua cổ phiếu thì rõ ràng là chúng ta sẽ không lựa chọn về góc độ tôi gọi, gọi là góc độ về cái góc có biết chút về về tài chính như ai biết về tài chính nhưng khi mà cái cổ phiếu này nếu anh chị em nhìn thấy là thị trường nó đang tập trung vào midcap nó đang tập trung vào những cái cổ phiếu mà vì cái sự tức là tồn động tồn động vào gì ạ à, tức là cái số lượng cổ phiếu và blue chip nó gì ạ nó phần lớn mọi người ghê tức là khả năng để đưa ra quyết định để mua cổ phiếu của blue chip những cổ phiếu lớn thì họ không dám đưa ra nhiều tiền để họ mua vào nên cái việc mà tạo ra nguồn lực để kéo những cái dòng mà nhỏ hơn tích lũy trong thời gian vừa qua nó chạy trước đó là chuyện rất bình thường thường mỗi chu kỳ đầu nó cũng là như vậy chu kỳ đầu bao giờ nó như vậy nên chính vì vậy chúng ta thấy là cái cổ phiếu này nó có hai đặc điểm đặc điểm thứ nhất này các bạn học dũng thì các bạn biết là khi mà cổ phiếu nó lên thực ra giảm đây là cũng khá sâu đây gọi là pha A cái pha A và thứ hai chúng ta gọi là pha B cái pha B là pha hồi phục đây là tương ứng với về kỹ thuật thôi thế thì pha A là pha giảm pha B là hồi phục và đây là gọi là pha C đây là cái đi ngang chúng ta gọi là pha C thế khi mà pha C này chúng ta biết là đây là một cái nền ngắn lần trước mà cái cổ phiếu này có điểm mua này thì Dũng không mua các bạn nhá Dũng không mua bởi vì Dũng coi cái việc này là nền ngắn coi khối lượng này khối lượng thấp nên cái việc mà cản ở đây cái vùng mà người ta bị thua lỗ ở đây rất là lớn cái đấy là cái gọi chúng là cản thứ hai là cái nền này nó ngắn nên cái việc ba là khối lượng ở đây thấp nên dũng không tin tưởng vào cổ phiếu này các bạn hiểu không? không tin tưởng cổ phiếu này các bạn nếu bạn hiểu rõ thì sau đó thì dũng phân tích cho các bạn để các bạn nắm rõ được đấy thì khi mà cổ phiếu này các bạn thấy rằng là việc mà cổ phiếu này nó lại test lại à test lại thì cái việc điểm này là điểm chúng ta gọi là tham gia cái đỉnh điểm này là điểm tham gia chúng gọi là mua sớm nếu cổ phiếu mà chúng ta nhìn này cái khối lượng ở đây phía trên này rất là lớn chúng ta gọi dao động lớn thì thường nó có thể có, có những đợt test lại test lại trên đỉnh này trước khi nó có thể đi xa hơn tức là test lại Đấy, có một số cổ phiếu thì quay lại nhưng đa phần sẽ test lại phải đi xa hơn và đây chúng ta gọi là quá trình lướt sóng ngắn bao nhiêu các bạn đã thấy rằng Dũng trong cái chia sẻ này của Dũng thấy là rất là đơn giản và dễ hiểu thì comment cái đúng không ạ Hello comment cái đây là một cách cách thức tức là nó có pha A điều chỉnh rất mạnh thường đến những cái điều chỉnh đấy nếu mà đúng ra thì cái pha B nó phải là tăng khối lượng lớn và giá tăng mạnh pha C thì thường nó phải có cái quá trình rũ bỏ rũ bỏ và chúng ta có một cái điểm nhấn dấu ấn à, anh chị em để điểm nhấn dấu ấn của cổ phiếu này đây đây chính là điểm nhấn dấu ấn là dấu ấn này. thì sau khi dấu ấn này nó rũ bỏ à, rũ bỏ thì cái sự xác nhận này nó sẽ là cái điểm rất là an toàn đấy chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ nó nếu chúng ta biết thế nên có một số anh chị em khi mà hỏi Dũng là tư vấn hay là mở tài khoản để Dũng ờ, phím hàng thì thực sự không không phím được bởi vì khi mà tầm nó không đủ thì phím thì cũng cũng không kiếm được lợi nhuận nữa. cho cổ phiếu cũng không kiếm được lợi nhuận nữa. nên cái việc mà lúc đó chúng ta lại hỏi suốt ngày hỏi là có mua được hay không có bán được hay không thì thực sự là nó rất là là là nó bị áp lực nói thật như là áp lực nên đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được nguyên lý hoạt động của nó thế thì khối lượng lớn chúng ta để ý này này trong cái phần dưới anh chị em có thể để ý một chút là thường thì Dũng sẽ sử dụng cái đường trung bình động 50 ngày đây là vùng màu xanh trung bình động 50 ngày của khối lượng thường khi một cổ phiếu mà nó nằm trên gì ạ nó khoảng là cao hơn trung bình động 50 ngày khoảng độ 150 phần trăm tức là xử đây là trung bình đồng 50 ngày là 1.000 thì nó khoảng là 1.000 rưỡi là một triệu một triệu rưỡi là là ok còn nếu mà hai ba triệu thì nó càng ok bởi vì khi cổ phiếu đến điểm này nó gặp cái cản này nó phải hấp thụ toàn bộ khối lượng ở đây một số anh chị em bắt đáy ở đây nó cũng cần phải hấp thụ nên cái việc mà nó test hẳn toàn bộ cái nhà đầu tư vùng này trước khi xác nhận đấy là cái điểm mà chúng ta gọi là an toàn <clears throat> đấy là an toàn um, có một cái câu hỏi hôm nay không biết là chị chị Chiên có đấy không ạ à, về vàng Dũng sẽ nói một chút về vàng để anh chị em có thể hiểu trước khi phân tích thêm cổ phiếu Việt Nam ok ạ à, thế thì ở đây chúng ta sẽ nói một cái cổ về vàng vì vàng ở Việt Nam chúng ta thấy là bà con chúng ta đầu tư rất là nhiều khi bà con chúng ta đầu tư thì nhiều có nhiều anh chị em Dũng ấy bảo là có mua vàng bắt đáy ở đây mua vàng bắt đáy ở đây chúng ta biết là xu hướng của vàng vàng nó theo xu hướng á chúng ta nhìn đến đây vàng nó theo xu hướng đấy Đấy, khi mà vàng nó có trong những năm trước năm 2005 nếu chúng ta mua vàng 06 07 thì cơ bản là về xu hướng của nó tăng rất mạnh và chúng ta thấy là vàng lúc đấy là chỉ có tương ứng với 600 ao và sau gì ạ chúng ta nhìn sau một năm hai năm ba năm bốn năm năm năm sáu năm thì vàng nó tăng bao nhiêu ạ từ một ao nó tăng lên là tức là khoảng độ gấp 3 lần chúng ta nhìn này 6 năm gấp 3 lần đấy chúng ta nhìn này 6 năm có ba lần nhưng tính nhìn theo cái chu kỳ chúng thấy là mỗi giai đoạn nó cũng có lần điều chỉnh rất mạnh đấy và sau đó nó là một chu kỳ giảm chúng ta thấy là chu kỳ giảm từ năm 2011 12 13 14 15 và chúng ta thấy là 16 tiếp tục giảm và đến tiếp tục 17 18 19 là nó gần như sideways không đi ngang hay chúng ta gọi là tích lũy và đến bây giờ chúng ta thấy là sau khi đi ngang như vậy thì bây giờ vàng bắt đầu nó bước vào một chu kỳ tăng Đấy, nó bước vào chu kỳ tăng và khi nó gặp bước vì chu kỳ tăng thì anh chị em nhìn vào đây thì anh chị em đã thấy điều gì ạ anh chị em có thể comment cho Dũng được không ạ hello anh chị em có thể comment là một nhà đầu tư bình thường anh chị em có thể comment được không ạ là giá vàng liệu có tốt hay là xấu ạ Đấy, nhìn về góc độ nào đó chúng ta không có nhiều thời gian để phân tích giá vàng nhưng chúng ta là một nhà đầu tư bình thường thì chúng ta có thể xem giá vàng tốt hay là xấu thế thì tại sao giá vàng giảm đây chú hỏi tại sao giá vàng giảm chúng ta phải nhớ cái hành vi của các nhà đầu tư phần lớn các tổ chức các nhà đầu tư lớn hoặc là các gì quỹ lớn họ mua vàng nha họ mua vàng để là gì ạ để phòng chống khi mà kinh tế suy thoái khi có sự bất ổn nào về kinh tế khi có chiến tranh khi gì ạ các uh, xung đột giữa các nước với nhau đấy là cái mà anh chị em cần phải nắm rõ hello chúng ta hiểu không? tức là mọi thứ chúng ta thấy có sự xung đột thì nó sẽ diễn ra như vậy nó diễn ra như vậy thế cái vấn đề đặt ra gì ạ khi cái, cái xung đột thì nó diễn ra như vậy thế thì với cái việc mà kinh tế chúng ta sau khi mà covid diễn ra thì có thể nhiều người cũng lo lắng bắt đầu đầu tư trú ẩn vàng các quỹ họ cũng tương tự như vậy những cái việc mà họ kỳ vọng vào cái việc mà kinh tế hồi phục nhanh hơn dự kiến nha kinh tế thế giới hồi phục nhanh hơn dự kiến cái thứ hai là khi mà uh, ờ, USD cái đồng Mỹ tức là nó nó bơm ra một mười nghìn một phẩy nghìn chín nghìn tỷ là vào nền kinh tế thì về cơ bản là đồng USD sẽ gì ạ mất giá đúng đồng USD mất giá nhưng thực tế gì ạ à? khi mà đồng USD thực tế là đồng USD là không mất giá và đồng USD lại tăng giá và khi đồng USD tăng giá thì đồng Việt Nam làm sao anh chị em khi đồng USD tăng giá thì đồng Việt Nam sao hello anh chị em có thể comment ạ chúng ta sẽ nói một cách để khoa học đồng USD tăng giá thì đồng Việt Nam mất giá hay tăng giá Đấy đấy là cái góc độ đầu tiên chúng ta cần phải nhìn rõ được đấy là cái góc độ và thứ hai là vàng nó neo trên đồng USD tức là cái vàng này nó neo trên tỷ giá đồng USD nên khi mà giá USD mà tăng giá thì giá vàng sẽ đi xuống đơn giản thôi cần gì phân tích kinh tế vĩ mô cho nó nó gì nó phức tạp làm gì cho nó dễ thế thì đó là cái mà chúng ta biết rồi thế thì rõ ràng là vàng sẽ mất giá đấy góc độ như vậy nên bây giờ cái việc mà cổ phiếu nó giảm hay là giá vàng là mạnh giá vàng là mạnh sau đó nó hồi đấy là những cái hồi kỹ thuật thôi nha nó mang tính chất hồi kỹ thuật thôi nên anh chị em đầu tư vàng đấy, vàng với thời điểm này cũng không nói sau điểm sau này được không biết nào tại vì nó đang gặp cái vùng kháng cự rất mạnh thì cái vùng này nó lại tiếp tục hồi nó lại rơi xuống tiếp tục hồi nhưng khả năng hồi tới thời điểm này là đây chúng ta nhỉ tiếp tục hồi những cái đợt hồi này nó chưa Dũng thì không nhìn thấy cái điểm pin tức là cái điểm pin ở cái vùng đáy ở này nó như thế nào nên rõ ràng chúng ta thấy rằng là dù là vàng Bitcoin hay chứng khoán thì cái việc mà chúng ta sử dụng VSA phân tích nó rất rất đơn giản đúng không rất đơn giản cái chỉ số VN Index của chúng ta thì thế nào à, hôm nay chúng ta thấy là chỉ số VN Index của chúng ta thì sao đấy thì rõ ràng trong thời gian vừa rồi thì vn index nó sideways sideways sideways có rất nhiều bạn bảo dũng là gì ạ là khó đánh đứng ngoài hoặc là thậm chí là lo lắng sợ hãi thế thì nó sẽ có một cái giai đoạn nó bỏ rơi thường thì khi mà thị trường nó lên đó, có bao nhiêu anh chị em đã biết rằng cái giai đoạn bỏ rơi chúng ta thường là bị gì ạ cổ phiếu nó lên bất ngờ hoặc là thị trường lên bất ngờ chúng ta không mua được cổ phiếu ạ có ai bị gì ạ comment cả chúng ta bị bỏ rơi ạ bỏ rơi tức là khi một cổ phiếu tăng thì chúng tăng gần như chúng ta vẫn đang ở trong gì ạ lo lắng sợ hãi không tham gia được và cái này nó sẽ diễn ra rất nhiều với anh chị em phần lớn anh chị em sẽ bị dính như vậy tại vì do cái tầm nhận thức của chúng ta thôi phần lớn chúng ta gọi là tầm nhận thức thôi. tư duy thế thì ở đây chúng ta cũng thấy là trong cái sideways này anh chị em này sideways cái việc mà thị trường sideways nó là chút bình thường nếu sau này chúng ta nhìn vào một góc tích cực mà cái quá trình này nó tăng thì chúng ta gọi là gì ạ nếu giả sử chúng ta gọi là đây chúng ta còn một cái vai thì tức là khi một cổ phiếu từ trên đỉnh nó rơi xuống nó, nó làm cho một cái quá trình này, thì nó rơi xuống và trong quá trình rơi xuống này thì cổ phiếu lại đi lên đấy, thị trường đi lên và nó tạo ra quá trình tích lũy để nó hấp thụ toàn bộ nhà đầu tư yếu bằng ví ở đây đấy cái, cái chiến lược đầu tiên cái chiến lược thứ hai các bạn có thể nhìn là một cái quá trình giảm rất là mạnh giảm rất mạnh đây thì chúng ta gọi là pha A pha A ở đây sau khi pha A ở đây thì nó pha B là pha hồi phục à, pha B là pha hồi phục đây là một trong pha B và cái pha C này là cái pha tiếp tục tái tích lũy vậy pha C này nó phải đảm bảo điều gì để thị trường tiếp tục đi lên à câu hỏi pha C nó phải đảm bảo điều gì để thị trường tiếp tục đi lên anh chị em có thể comment cho Dũng ạ Đấy. chúng ta phải nhìn rõ ràng từng cái một để chúng ta hiểu rõ pha C nó để đấy thế thì nếu ở đây một số bạn thì có hỏi là đi ngang quá lâu thì nó làm sao nó đi ngang quá lâu thì nó sẽ có những đợt rũ đây chúng ta sẽ nhìn này đi ngang lâu thì nó có những đợt rũ đấy, đi ngang lâu này đây là những đợt rũ nhưng có thể có những đợt rũ mạnh hơn này à, những đợt rũ này anh em ạ đây là đi ngang quá lâu nó có đợt rũ này cái đợt rũ này thì dũng là gì ạ dũng yêu cầu là mọi đây là cái đợt rũ tuyệt vời nhưng tất cả các chuyên gia thì Dũng hôm đấy là nếu bạn nào còn vào cà phê F thì các chuyên gia đánh giá đây là rất là xấu à, nhiều chuyên gia đánh giá xấu cả thị trường đánh giá xấu thế thì bởi vì họ tại sao họ đánh giá xấu bởi vì họ chỉ mỗi nhìn mỗi là cái gì ạ à? đường giá nó cắt cái đường SMA 20 thì họ bảo xấu thế thôi chuyên gia đấy họ bảo như thế thôi thế thì cái tích lũy dài khi mà tích lũy dài thì cái RSI e nó nó nó tốt hay xấu nếu cổ phiếu mà tích lũy dài thì RSI e nó tốt hay xấu ạ đấy, chúng ta sẽ nhìn RSI đấy, nó sẽ gì ạ có xu hướng là giảm mạnh anh chị em ạ đấy, chúng ta nhìn thấy không ạ xu hướng giảm thì, thì khi mà RSI xuống giảm thì chúng ta bảo là thị trường xấu hay tốt đấy, cái cách phân tích thông thường đấy, thông thức thông thường nó sẽ làm gì ạ chúng ta phải bán hết nhưng sau đó thì nó rũ xong thì nó cổ phiếu chạy và đấy là lý do tại sao nếu anh chị em cứ vẫn sử dụng cái cái công thức cũ thì làm sao mà có kết quả mới được Đấy, đây là cái cách để chị em thấy rằng chúng ta có thể đo được nhưng đa phần chúng ta không đo được ok thế thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại thị trường chung cái việc mà nó rũ đây quá trình rũ này nó test này Đấy, rũ test thì thực ra cái cơ hội này nó luôn luôn có với chúng ta quan trọng là cái thị trường có đủ động lực để kéo lên hay không tại vì những đợt kéo lên bứt phá theo kiểu này đây kiểu dạng như này nó là những nguồn lực rất là mạnh cho thị trường đi lên đây là những cái điểm như này Đấy, nên cái việc mà chúng ta thấy là à, hôm nay thì nếu nhìn quan sát thị trường á thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta thấy là cái việc mà thị trường bị cái việc mà khóa lệnh á, nó muộn hơn bình thường đúng không ai có theo dõi nó khóa lệnh muộn hơn bình thường không ạ cứ cái thời gian nó khóa lệnh nó muộn hơn rất bình thường đây đấy để cái góc độ như vậy thế thì ban nãy chúng ta đang nói là thế thì đúng cái thị trường ở đây thì anh chị em uh, sử dụng chiến lược gì cho nó tốt thì uh, có lẽ chúng ta sẽ nói thật nhanh một số các chiến lược để anh chị em có thể thấy rằng là với quá trình tích lũy xây gây ở đây thì thường những cái biên độ này chúng ta gọi là trong một số ban nãy cũng nói là đây là cái vùng LPS cái biên độ này nó càng hẹp Đấy, hẹp càng hẹp thì đặc biệt là khối lượng lên nó càng thấp thì khả năng nó bứt cả mạnh cái gì nó bị co quá nhiều thì nó bứt cảm mạnh những chiến lược như hôm nay nó đang gọi là test đây là quá trình kiểm tra test test test cung như này quá trình test cung này một khối lượng ở mức thấp thì thường nó có xu hướng tốt cho cổ phiếu nha thường nó có xu hướng tốt của nhưng điều đây là điều kiện cần nhá các bạn nhớ nhá tất cả các bạn khi theo dõi thì chúng ta phải điều kiện cần điều kiện đủ là nó có sự xác nhận thì lúc này thị trường sẽ tăng rất mạnh điều kiện đủ nó phải xác nhận thì thị trường sẽ tăng rất mạnh đấy là cách các bạn nhớ điều kiện đủ là thị trường tăng rất mạnh nhưng tuy nhiên thì Dũng cũng không quá quan tâm đến cái dạng như này bởi vì các bạn biết rằng là những cái cổ phiếu Dũng đang tham gia đấy là những cổ phiếu những cái cổ phiếu tham gia như thế này các bạn thấy là nó đã cũng đã cho chúng ta cũng không nhiều lợi nhuận lắm nhưng cũng đã có lợi nhuận những cổ phiếu như này cũng đã có lợi nhuận đấy và cái cổ phiếu này thì được bạn thấy rằng là một số anh chị em hỏi là có nên chốt hay không thì thực tế là cổ phiếu này khi mà nó chưa phân phối được cái khối lượng lớn thì thường nó sẽ có, có quá trình chạy nốt một nhịp cuối trước khi kết thúc và cái việc mà chúng ta sẽ bán dần ra trong quá trình chạy nốt cuối, này là chiến lược rất là khôn ngoan của các nhà đầu tư nếu mà gọi là những nhà đầu tư thông minh thì trong nhóm này các bạn để ý cho Dũng này hôm nay có cổ phiếu này nếu bạn nào mà gọi là hiểu cách mua sớm thì đây là điểm mua có thể có những cái gì ạ cái điểm mua này khá là an toàn chúng sẽ nói an toàn và tỷ lệ thành công rất là cao cái cổ phiếu thứ hai các bạn có thể lấy được Ligoji các bạn có thể theo dõi cổ phiếu này vào ngày mai nếu cổ phiếu này mà khối lượng bớn lớn lớn này vượt qua cái khoảng độ 10 triệu này thì đây là một cái cổ phiếu có thể nó chạy tốt cái đoạn cuối nên bạn vẫn có cơ hội để tham gia vào tại vì khi nó test lại kiểm tra hết rồi lượng cung lượng cung ở đây chưa phải là thấp nhưng khi nó đã vượt qua khối lượng 10 10 triệu thì chúng ta vẫn có cái nền móng để chúng ta có thể tiếp tục à, FPT cũng tương tự như vậy FPT khi mà nó tạo ra mô hình đáy thứ nhất đáy thứ hai điểm mua này thì cái việc của cái điểm mua này khi mà cổ phiếu lên mà chúng ta thấy là có thứ thời gian 2, 4, 6, 8, 10 12, 14, 15 khoảng 5 tuần tích lũy này thì chúng ta vẫn có thể tham gia trên cái năm tuần này cổ phiếu này đang khá là ok đấy các bạn thấy không tức là cái cái này là nó khi nó có 5 tuần chắc chắn như này 3 đến 5 tuần chắc chắn thì chúng ta thấy là cái việc mà mua ở những cái sự xác nhận này nó cũng là một cái điểm mua khá là an toàn nhiều cổ phiếu khác như là PNG cũng đang tái tích lũy lại tái tích lũy là gì ạ chúng ta thể đặt ra câu hỏi chúng ta gọi thế nào gọi là tái tích lũy thì điều một số các bạn có hỏi Dũng là thế nào là chặt chẽ thế nào là không chặt chẽ đấy chặt chẽ không chặt chẽ thì ờ, các bạn biết rằng là uh, tất cả cái cái việc mà chặt chẽ lòng lẻo là một cái phần quan trọng thế thì trước khi mà dũng nói về chặt chẽ hay không chặt chẽ thì anh chị em có thể hiểu đơn giản này à, bình thường khi mà nhà đầu tư nhỏ lẻ họ tham gia vào thị trường thì cái việc mà thứ một là họ không có kiến thức cái đầu tiên họ không kiến thức nên có phải chúng ta thấy là họ mua họ bán họ mua họ bán họ mua họ bán thiếu kỷ luật nên cổ phiếu sẽ dao động rất lớn nên nếu cổ phiếu đó được gì ạ được các nhà đầu tư lớn họ thom tham gia họ vơ vét cổ phiếu thì cái lượng nhà đầu tư gọi là cái nhóm mà chúng ta gọi là nhóm thiếu kiến thức phải nói một cách công bằng như vậy họ tham gia vào thì họ sẽ không quấy được cái nhóm tổ chức nữa nên cái tổ chức họ rất là khôn họ thu gom một cách từ từ đến khi một cái lượng giao dịch nó ở trạng thái gọi là là vắt hết cái lượng nhỏ lẻ thì lúc đó cổ phiếu sẽ đi lên nên một cổ phiếu cũng tương tự như vậy khi nếu bạn nhìn thấy cái cổ phiếu này cái đầu tiên thì các bạn biết là cổ phiếu này nó dao động lớn bởi vì thứ nhất là tiêu chung nó dao động mạnh là cái thứ hai nhất cái thứ hai là cái cổ phiếu này cũng có khá nhiều các nhà đầu tư người ta thấy người ta yêu thích cổ phiếu này họ tham gia nên đấy là cái thứ hai để các bạn thấy và cái thứ ba các bạn thấy là cái quá trình thu gom cổ phiếu này đang bắt đầu diễn ra và khối lượng bắt đầu được cạn kiệt tuy nhiên thì ở đây chúng ta chưa thể khẳng định được là cái thu gom này nó mang tính tiêu cực hay là tiêu cực và chúng ta chỉ biết là cái thu gom này xu hướng đang tốt về gì ạ? biến động cũng thu hẹp lại nhưng quan trọng là cái khối lượng ở đây nó rất là rộng lớn nên cái việc ở đây khi mà cổ phiếu này có thể tăng tốc vào cái điểm mua như thế này thì các bạn biết là nó phải tăng rất mạnh và sau khi tăng rất mạnh mà có điểm mua ở cái vùng này thì nó sẽ test lại lần này lần nữa và bạn có hai điểm mua thường bạn sẽ có hai điểm mua điểm mua sau khi test lại và nó quay trở lại nữa thì những cái điểm mua thứ hai này là an toàn hơn đó là cách thức và các bạn thấy rằng là mọi thứ nó đều có kịch bản chứ không phải là chúng ta mua thế thì khi mà nó bị rũ xong thì các bạn dũng khuyến nghị các bạn mua bị rũ xong thì các bạn bán ra thì hôm sau nó tăng thì lúc đó các bạn biết rằng là để đổ lỗi cho một ai đó khi mà chúng ta không hiểu chiến lược thì đấy là cái lý do vì sao chúng ta cần phải nắm rõ được chiến lược đấy. thế còn một số bạn có hỏi những cổ phiếu khác như KDC thì bây hỏi bạn hỏi là đang nói với KDC chúng nó nói về cái gì ạ đúng không nói về cái gì đấy thì một số bạn hỏi về BETA đấy thì bây giờ trước hết phải nói về KDC các bạn nói về cái gì thực ra các bạn này KDC nó đã phân phối chưa phân phối là gì à, tại sao khi bán nó có dấu hiệu phân phối khi một cổ phiếu nó chạy nước rút nó có những khoảng trống nó gì ạ à, nó tăng một khối lượng lớn thì lúc đấy nó mới bán được tiền từ các tổ chức bán ra còn khi nó chưa bán ra thì tại sao chúng ta lại cứ phải mua bán để hóng nó làm gì đúng không học nó làm gì tại vì bây giờ các bạn cũng không có cơ hội để mua nữa tại vì những cái điểm mua mà nó quá năm sáu phần trăm bảy phần trăm là Dũng sẽ không mua sẽ không mua có thể cổ phiếu đến có thể có những cổ phiếu mà Dũng bảo này, nó có một cái những cái cổ phiếu mà các bạn hiểu rằng là cổ phiếu đó nó có thể là giá 30 nhưng nó qua điểm mua Dũng không mua sau đó nó lên 60 thì nhiều bạn bảo là cái vùng 30 mà ông bảo không khuyến nghị bây giờ lên 60 kìa đấy vùng 30 ông khuyến không khuyến nghị nhưng giá nó lên 60 kìa nhưng quan trọng là gì ạ những cái cổ phiếu theo cái hệ thống mà Dũng chia sẻ nó chỉ có những từng từng thời điểm mua đấy từng thời điểm mua đấy nhưng không có nhiều thời điểm mua nên chính vì vậy thì các bạn thấy rằng là mua nó là kìa nghệ thuật nó giống như trong binh pháp ấy, chúng ta phải có gì ạ quân của ông gì ạ quân tào tháo rất là ít nhưng đánh cho quân của viên thiệu gấp nghìn không phải gấp nghìn lần nhưng gấp 10 lần đều thua bởi vì tướng tướng mà không có trình độ thì quân đông thì làm gì chúng ta cũng thế thôi chúng ta gọi là gì ạ chúng ta là nhà đầu tư mà chúng ta không có trình độ thì chúng ta có nhiều tiền thì cũng đốt hết thôi mà anh chị em có hiểu không ạ có nhiều tiền bao nhiêu tiền chăng nữa thì chúng ta cũng đốt hết còn nếu mà chúng ta đã có trình độ có gì có tư duy tốt thì anh chị em chỉ cần 200 triệu thôi Dũng sau khi phá sản thì Dung có 250 triệu và Dũng đã lấy lại hơn 13 tỷ trong vòng một thời gian cũng không phải là ngắn à, không phải thời gian là dài Đấy. con số đầu tiên là có 250 triệu đi vay lãi ngày này. tức là sau khi phá sản thì anh chị biết đấy là một cái hệ thống nó không phải tầm thường thế nên một số các anh chị em có hỏi về VSA là gì VSA là một cái hệ thống đầu tư mà Dũng là người có thể sớm nhất Việt Nam nghiên cứu vì Dũng cái đưa hồi đấy nó toàn là tiếng Anh ạ hồi trước là toàn tiếng Anh thôi nên Dũng cũng phải nhờ dịch và đưa vào cái hệ thống đấy thì cái hệ thống này được đưa vào Việt Nam cũng khá sớm từ năm 2009 10 đã đưa vào rồi những đấy thì Dũng cũng chưa nghiên cứu sâu nên cái kết quả nó cũng không không không được như mong muốn nhưng tuy nhiên sau khi tại vì hồi trước là toàn về tiếng Anh hết nó không có ứng dụng thì sau khi nghiên cứu xong thì có một cái giai đoạn cũng đào tạo đến tất cả các trường đại học đại học kinh tế quốc dân đại học ờ, ngoại thương đại học ngân hàng đào tạo cho tất cả các sinh viên một nhóm sinh viên cũng khá lớn sinh viên về về về về chúng ta gọi là sinh viên ờ, ngành chứng khoán đấy hồi đấy là không biết là các bạn nào có tham gia thì không biết không đấy tham gia đấy thì ờ, cái ờ, cái đấy là cái mà Dũng chia sẻ thế thì cái việc mà anh chị em thấy là cái việc mà Dũng chia sẻ ở trong đoạn đó thì nó sẽ giúp cho rất nhiều các nhà đầu tư đặc biệt là các bạn sinh viên à, ngành chứng khoán ra trường không phải là đi học mới cái lý thuyết lý thuyết cho đầu thị trường hiệu quả là lý thuyết bị sai hết lý thuyết thị trường hiệu quả lý thuyết bị sai hết nó không đúng và chúng ta biết rằng là tất cả những cái chiến lược của William O'Neill này William O'Neill này Liam uh, à, Macmini và sau này chúng ta thấy là của của Mark thì đều là sử dụng VSA hết nha tất cả những đầu tư lớn như Macmini đều sử dụng VSA hết vì chúng ta bị bị có thể các ông ông che ông, ông xóa tức là ông không muốn nói hết tất cả ở phía trong hoặc là ông chưa hiểu hết và thực tế thì dũng thấy là nếu mà nghiên cứu sâu thì dũng thấy là có một cái giai đoạn đấy các ông chưa hiểu hết nên mua cổ phiếu nó vẫn bị fail mua cổ phiếu nhiều cổ phiếu nó bị fail chứng tỏ là cái việc mà ông chưa đọc hết được cái cái cái cái cái cái, cái giá trị của của VietA tại vì bản thân Lee và Mo khi mà ông sử dụng cái VLA để ông đầu tư thì ông tay trắng mà sau một thời gian khoảng 4 5 năm ông có khoảng hơn 3 tỷ USD tôi tính ra tôi, lúc đấy là hơn 100 triệu USD nhưng tính ra tiền của năm năm 1929 đến bây giờ thì cái thời điểm đến bây giờ thì nó hơn còn hơn 3 tỷ USD các bạn thấy không tức là tay trắng mà sau một thời gian ông đã kiếm được thế nhưng vì ông thành công quá và ông thấy rằng cái việc mà mà ông không quản trị tiền ông lại sống cuộc sống của mạng nên chất là, là không không tức là không được ừ, văn hóa không được văn minh lắm nên cuối cùng là ông phải trả giá đắt chứ còn thực tế Livermore phá sản không phải là lý do là ông bị đầu tư thua lỗ mà ông đấy là ông lúc mà ông bị có nhiều cái mà ông làm ông rất đến ông ừ, bị bị mất cái phương hướng khi mà cái gia đình mọi thứ của ông nó nó không được như cái ông mong muốn thế thì ở đây các bạn biết rằng là một số anh chị em thì hỏi về hệ thống VSA thì VSA thì thường là dũng 3 tháng dũng mới đào tạo một lần 3 tháng 3 tháng hiện tại thì trên thị trường cũng một số các bạn cũng đang đầu tư cũng đang hướng dẫn đào tạo thì những cái chương trình này thì có thể sau này Dũng sẽ chia sẻ cũng rất nhiều cái chương trình miễn phí nữa nhưng tuy nhiên thì các bạn nào muốn học mà muốn có một cái hệ thống nó bài bản đầy đủ thì có thể là tham gia vào trong trường hợp trong có thể một không đến một tuần tới là Dũng bắt đầu chia sẻ như 10, 16 nào 16 khả năng 16 thì bắt đầu có một chương trình VSA thì chương trình này chủ yếu là Dũng sẽ dạy về trực chiến thôi tức là ứng dụng vào thị trường thực chiến còn toàn bộ những cái về lý thuyết thì đã được quay sẵn trên video có khoảng hơn 40 video và những video đấy sẽ được tối ưu hóa lại để cho học cách dễ nhất và quan trọng là những cái buổi thì các bạn học về trực chiến thì cái việc mà các bạn ứng dụng vào các bạn thành công thì các bạn mới có niềm tin vào hệ thống còn khi bạn không tin bạn không ứng dụng không thành công thì các bạn rất khó để tin vào một cái hệ thống phương pháp nên đầu tiên các bạn muốn muốn kiếm được tiền muốn đầu tư thành công thì các bạn phải có tư duy đúng đó. tư duy đúng là một trong những cái phần quan trọng đó, dạ, nó giúp cho chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn tư duy đúng là một cái yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta muốn kiếm bao nhiêu tiền chẳng hạn như bạn muốn kiếm gì ạ một tỷ đồng à, lãi 100 phần trăm thì bạn phải có một cái tư duy kiếm 100 phần trăm bạn muốn kiếm 2 phần trăm bạn phải có tư duy kiếm 2 phần trăm đấy tại câu hỏi đầu tiên là bạn phải muốn có bao nhiêu tiền câu hỏi thứ hai hôm trước qua cũng chia sẻ là tại sao bạn phải muốn có điều đó giả sử những người nếu dũng muốn có thì có 10 tỷ đồng trong vòng năm nay chẳng đấy thì tại sao số tiền đó có để làm gì Phải tại sao cái mong muốn cái cảm xúc đủ lớn thì mình muốn kém là thực ra với cái số tiền mà dũng mới đang có nó gì ạ muốn đó là gì ạ khi mỗi một cái giai đoạn mà dũng đưa ra số tiền có nó thể hiện cái tầm của mình chứ không phải là lúc này là cái tiền để tại vì bản thân là gì ạ đến lúc nào đó những cái chương trình mà dung đào tạo nó không phải là mới chục hay là kia có thể nó lên đến thằng trăm triệu hoặc nhiều trăm triệu bởi vì đến lúc nào đó nó là cái chuyện khác tại vì ở đây nó mang chất là tầm nó là tầm các bạn hiểu không tầm tại vì bình thường á, một cái chương trình có thể chúng ta thấy một cái bức họa bình thường nó chẳng có giá trị cả nhưng đến lúc nào đó thì nó lại có giá trị rất lớn một hệ thống có thể là ngày xưa nó không có giá trị cả nhưng khi mà áp dụng cho rất nhiều người thành công thì nó là giá trị cái quan trọng nhất là bạn kiếm được bao nhiêu tiền bạn kiếm được bao nhiêu tiền Đấy. nếu bạn kiếm được gì ạ bạn kiếm được duy trì 100% lợi nhuận một năm Đấy. bạn đầu tư 1 tỷ 2 tỷ thì bạn sẵn sàng bỏ ra khoảng độ 50 triệu 100 triệu trong một hệ thống không đấy câu chuyện như vậy nhưng có rất nhiều người đầu tư bỏ ra hàng trăm triệu để đi học nhưng cuối cùng là không lãi và thậm chí bị thua lỗ nên câu chuyện ở đây là gì câu chuyện ở đây nó là bạn phải đo lường được Dũng không muốn nói là các bạn có thể tham gia hệ thống của Dũng hay là chương trình của Dũng nhưng tuy nhiên nếu các bạn không đo lường được không đo lường không nắm được cái kết quả thì rõ ràng đấy là chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là cái vạch xuất phát và thậm chí là tóm lại là gì ạ đầu tư mà không có kế hoạch thì đó là thất bại của đỉnh cao tiếp đầu tư mà không có kế hoạch thì thất bại đỉnh cao mà tại sao tại sao bạn lại đang có kết quả như vậy thì một lần nữa thì Dũng cũng muốn khẳng định với các anh chị em này à, nếu cái việc mà chúng ta có một hệ thống đầu tư VSA hoàn chỉnh hiểu được thì cái để lợi nhuận dưới 50 phần trăm là cái điều không thể ít nhất phải 50 phần trăm trở lên Đấy, nhiều nhà đầu tư mà chúng ta hiểu rõ thì cái việc mà 100 phần trăm trong một năm nó chúng ta sẽ thấy là những cái chuyện như vậy nó tào lao cái chuyện đó thì chuyện hoang đường Warren Buffett chỉ có 25% thôi tại sao ông lại bảo như vậy được như đấy là cái đó đã là cái chứng minh của rất nhiều người rồi nên nếu anh chị em khi nào vẫn chưa có lợi nhuận hoặc lợi nhuận rất là thấp thì hãy dạ, tìm hiểu cái phương pháp VNA để nghiên cứu tại vì đây là cái hệ thống cốt lõi sau khi bạn nắm được cốt lõi thì bạn sẽ có những cái chiến lược khác Đấy. có thể các bạn lúc ấy các bạn đọc về Mac Mini để các bạn dạ, hiểu về chiến lược của Mac Mini các bạn về William Nell các bạn hỏi chiến lược của Nell các bạn có thể học những cái chiến lược khác chẳng hạn như là thường thì của Dũng thì khi bạn học về viết xong thì bạn học về uh, vô địch thì bạn sẽ có một cái tư duy bao trùm để bạn có thể biết cơ cấu biết đi tiền biết bán ra biết lướt sóng biết đầu tư chung dài hạn biết xu hướng biết uh, chất xúc tác đó là cơ bản tất cả những điều đó nó phải có một cái quy trình nhất định thì đấy là toàn bộ chương trình và Dũng hướng dẫn anh chị em nắm được ở ờ, thị trường thì chúng ta thấy là Dũng muốn nói nhấn mạnh anh là thị trường trong thời gian tới thì có thể cái nhóm ngành chứng khoán à, nhóm nhóm ngành à, ngành dầu khí có thể nó cần thời gian để tích lũy thêm tái tích lũy còn có một số cổ phiếu như Dũng chia sẻ mà nãy thì nó đang tích lũy khá tốt kể cả những cổ phiếu hôm trước các bạn nhìn thấy như Tiêm Phong Banh Tiêm Phong Banh nó đang tái tích lũy và sau này nó quay trở lại thì đó chính là những món hời cực kỳ lớn này. đây tích lũy tái tích lũy xong đây là thì tất cả những điều này các bạn cần phải biết để các bạn không bị bỏ lỡ cơ hội khi nó bung tái tích lũy và nó tiếp tục tăng tốc và cái cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu mà Dũng tin rằng là nó cũng là một cái cơ hội nếu anh chị em biết cách có thể ngày mai nó tăng có thể à, nó thêm một vài hôm nữa nhưng quan trọng là chúng ta biết là những cái điểm bùng nổ này nó không phải là dòng tiền của nhà lẻ mà nó dòng tiền của tổ chức nhưng chính vì cái việc mà nó bị bị kẹt lắm ở đây rất nhiều bị kẹt đây nên nó cần phải test lại có chuyện rất bình thường test lại test lại chính là kiểm tra lại kiểm tra lại để xem là nhà đầu tư còn tham gia hay không kiểm tra lại để biết rằng là cổ phiếu còn nhiều ít kiểm tra lại để biết rằng là khi nào chúng ta bắt đầu lên tàu nên việc lên tàu kiểm tra lại test cung uh, hay là chúng ta gọi là những cái điểm SOS sức mạnh hay là SOW là những cái phân phối tất cả những đấy chúng ta cần phải đo lường được và những cái đấy đo lường thường xuyên thì chúng ta sẽ thấy rằng việc mà phân tích một cổ phiếu nếu mà anh chị em nào giỏi chắc mất khoảng độ 3 giây nhớ 3 giây là có thể biết một cổ phiếu có lên hay không nhìn cái là nhắm mắt vào cái là mở ra là biết cổ phiếu lên hay không còn nếu mà chúng ta gì ạ đầu tư một thời gian còn 6 tháng là có thể ngồi phân tích là chúng ta biết là cổ phiếu tốt hay xấu một lần nữa thì xin cảm ơn anh chị em đã lắng nghe theo dõi cái buổi tối của Dũng thì mỗi buổi tối như này thì Dũng cũng mong muốn rằng là nhận được rất sự ủng hộ của tất cả anh chị em đặc biệt là anh chị em đã yêu quý Dũng trong suốt thời gian vừa qua và mong rằng nếu anh chị em nào thấy rằng những video này thực sự có ích thì anh chị em có thể là đăng ký kênh và nhớ là nhấn chuông để mỗi lần Dũng phát thì anh chị em sẽ là người đầu tiên theo dõi cái video này um, ở trong những chương trình này thì Dũng mong rằng là anh chị em có thể có những câu hỏi tức là cái câu hỏi nó mang tính chất là những vấn đề bất cập chúng ta giả sử một số anh chị em hỏi là làm sao tức là suốt ngày mua bán thì có cách nào để khắc phục cái điều đó không câu hỏi đấy câu hỏi rất hay thì Dũng sẽ có một cái cái cái, cái cách để giải quyết cho anh chị em hoặc là có một anh chị em là có cách nào để đọc được mô hình nhớ lâu hay không thì cái mô hình thì mô hình là gì thì phải chúng ta phải biết là định nghĩa là thế nào là mô hình thứ hai là làm sao để nhớ lâu cái nhớ ở đây chúng ta biết rằng cái cái cái tư duy chúng ta nó có gì ạ nó có hai phần đó là bán đầu cầu não trái và não phải một bên là gì ạ đó là logic một bên là hình ảnh và nếu chúng ta nhớ bằng logic thì không nhớ được và nếu chúng ta nhớ hình ảnh thì được thì tất cả nó đều có công thức hết anh em ạ mọi thứ nó đều công thức hết nên chính vì vậy thì nếu chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải biết công thức còn nếu chúng ta muốn thất bại thì hãy đi vào lúc kín lúc hở để nghe vì Dũng thì Dũng không hướng đến cái điều đó còn những cổ phiếu các anh chị em có theo dõi ở đây thì anh chị em biết rằng là thông thường mỗi buổi đứa trẻ này trong cái thông điệp ở trong đấy anh chị em đã biết có thể có một cổ phiếu nào hoặc hai cổ phiếu nào nằm trong đó một hoặc hai cổ phiếu nằm trong đó đấy nên cái việc mà dù là anh chị em thấy là cá một cái chuỗi như này rất nhiều cổ phiếu nhưng sẽ có ít nhất là hai cổ phiếu anh chị em có thể lựa chọn trong buổi tối hôm nay xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại anh chị em vào video tiếp theo